Hello cả nhà Thì uh, hiện tại mình uh, đang quay video Trong uh, khu cái cây nha cả nhà Tức là trong khu công nghiệp và người ta đang cái cây Thực tế thì mình uh, hỏi rất là nhiều những người đang làm ở đây Cũng như là những anh chạy xe và những cái láng trại kia Nhưng mà tất cả đều trả lời là không biết cây cách đó làm cái gì Nói chung là đa số là đi làm thơ thôi Cho nên không biết cách đó làm cái gì Đó thì mình cũng uh, hỏi để mà xác định lại là có phải là các trong khu nghiệp làm khu nghiệp 4 ăn 200 hecta hay không nhưng mà tất cả đều trả lời là không biết các làm gì chỉ là, là làm thơ hay là chạy à, chạy thơ thôi chở thơ thôi cho nên bây giờ chúng ta sẽ à, đi vào bên trong kia nữa nha cả nhà hiện tại thì à, cái đoạn lúc nãy mình có quay đoạn từ đầu á từ thấy vào đây và tới đây là mình thấy nghe cái, máy cưa cái đang cắt luôn này cái nhà nghe không bây giờ mình chạy tiếp nha giờ chạy tiếp nha cả nhà và đây thì à, đây là một trong những cái video mà có rất là nhiều à, nhà đầu tư đang đang đang đang, đang muốn xem đây thì mình mình đi vào bên trong kia luôn đi đó là một trong những video mà rất nhiều nhà đầu tư muốn xem nha cả nhà trong đó là có những cái à, khách hàng của nhà đầu tư mà à, của toàn liên lạc của toàn làm việc của toàn từ trước tới giờ đây này đây đây đang cắt này à. Ủa anh trong khi kết chưa anh? ở đây chắc là uh, được, được uh, chú người ta thơ dạy rồi sao mình hỏi không ai trả lời cái nhà rồi mình hỏi không ai trả lời và mình đang đi là đang đi trong lòng khu công nghiệp nha cả nhà rất là gần với đường 65m rất là gần với đường 65m ở trong này chưa cắt này ở mình chạy ra kia thôi trong trong này chưa cắt ở ngoài kia thôi ở đây ở đây là gần cái đường ờ, số là mét đúng không cái đây là rìu của đường số là mét này là khu công nghiệp là cái nhà đó là khu công nghiệp này đây tất cả đều, đều đang đang cắt cây mình hỏi mấy mấy anh này à. cho nói em cho anh hỏi chỗ đó, đó, trong này là khu công nghiệp đúng không trong này người ta quy hoạch khu công nghiệp đúng không đúng không à người ta đang kết cây là kết cây khu công nghiệp hả đó người ta đang kết cây là kết cây khu công nghiệp hay là kết nghiệp em không biết đó à nhưng mà ở đây là khu công nghiệp à rồi vậy chừng mấy cây cao su này của mình có bị cắt không chừng mấy cây cao su này của mình có bị két không bị bị thôi bị két như vậy nè à, cũng bị nhưng mà chưa đến rồi à chưa đến vâng. thôi ừ. Là tức là bây giờ người ta cách cách à, bên này của bên này là chưa ừ, à cách đường cách đường này đi thôi à là ở đây là khu công nghiệp bây giờ bây giờ mình lấy mũ trước thôi rồi khi nào người ta cách rồi cách à tại sao đi làm ba lần cầu mà à ba lần cào cầu đi luôn là đi cầu chắc là ba đi cầu à tức là cái đường cách đây là cái đường đúng không cách đường là xe chạy rồi rồi, rồi. mà ở đây là khu công nghiệp khu nghiệp nó lấy là sao em khu nghiệp nó lấy là xa ra kia không khu công nghiệp á khu, khu công nghiệp nó lái sao xa lắm xa lắm hả Nghĩa là... khu công nghiệp như cái nhà cái này mình vay rồi mình xác định ở đây là khu công nghiệp rồi cả nhà mình mình hỏi à, người dân ở đây á à, tức là người ta có đất ở đây à, người ta mới biết rõ còn công nhân làm thơ cho nên người ta không trả lời ở đây là khu công nghiệp rồi nè à, mình hỏi nãy là là là người dân ở đây đất người ta ở đây người ta mới biết còn hỏi công nhân là công nhân ở làm thơ không trả lời chứ được dặn nữa hay sao á nghĩa là được dặn nữa sao hỏi ai cũng không biết à đây đây khu nghiệp này đây đất công nghiệp mà em mở bản đồ rồi mà ở ờ, đây là khu nghiệp nha cả nhà đây cái cây khu nghiệp này đang cắt này và các khúc khúc này à, cắt như đây thì bao mấy trăm mét rồi ta này á. à, ờ, mấy trăm mét tính tính đi đường đường đất này này à? mấy cây số rồi có mấy cây số rồi đúng không tức là cách khoảng một cây số rồi đó hơn nhiều hơn cây chắc hai ba cây rồi à. nhìn vậy thôi dài á rồi rồi thôi ờ, lát nữa mình sẽ quay cái video uh, tiếp theo cả nhà thì bây giờ mình uh, ngưng cái video ở đây rồi lát uh, mình mình sẽ quay một video, video khác uh, mình tính từ cái đoạn trong này đi ra cái đoạn mà hết cái đoạn cái cây rồi xin chào và gặp lại cả nhà video sau nha